tăng lớn về truyền văn các quan tả văn yêu võ lương ban đăng tiền quân quân thủy quân bộ đôi thiên binh văn mã hàng kém ra lệnh truyền thiên đội bàn dâng quan cần đấu đôi xua phi rõ ràng vì trò hai chữ dương sinh cứ sai người muốn thọ chi hảo giang dở nó nó sông sinh vì tương ơi còn ghi nhớ quan à, tuần Cổ kim khổ kim lừng lẫy khắp mọi miền dạy thần cờ sông à, đâu đây phụng thờ ninh gia thiết lập đền à, thờ quan tuần danh dân mình vàng vạn vạn cổ anh anh linh đã bao phen đắp đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh dập nhà thơ trời lúc rời biển lặng xì tặng phòng công quán lớn tuần danh lập liệt uy hùng cứu dân hồ quốc sắc ban công sầu hổ phục cổ phục ý lốt tam đầu quận khúc sâu lên lấn lấn giận phượng